Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ 4 ngày 21 tháng 7 năm 2021, tức ngày 12 tháng 6 năm 2021 âm lịch, ngày kỳ tỵ, tháng canh ngọ, năm tân sửu. Con giáp xung ngày kỳ tỵ hôm nay là nhâm tý, bính tý, giáp thân, giáp dần. Con giáp xung tháng ất mùi là kỳ sửu, quý sửu, tân mão, tân dậu. 1. Tử vi tuổi tý, người tuổi Tý hôm nay nhất định nên để ý hơn tới lời ăn tiếng nói của mình, Điều gì không chắc chắn thì đừng khẳng định vì với sự tác động của lục xung bản mệnh dễ có mâu thuẫn với người khác. Nếu có thể, nên tập trung lắng nghe và hạn chế chê bai người khác bạn nhé. Thương quan cho thấy hoàn cảnh không thích hợp để con giáp tuổi Tý thực hiện một mong muốn hay tham vọng nào đó. Hôm nay diễn ra như thế nào phụ thuộc vào việc bạn sắp xếp thời gian cũng như đưa ra các kế hoạch để thực hiện chúng. Nếu bạn uể oải, biếng lười thì chắc chắn bạn không thể nào có được những phút giây thoải mái, vui vẻ trong ngày cuối tuần được rồi. Hãy chủ động tạo niềm vui cho mình bạn nhé, đừng quá phụ thuộc người xung quanh. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn. 2. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi thứ 4 của 12 con giáp, tuổi Sửu hoàn toàn không muốn thay đổi các kế hoạch của mình vào phút chót, vì thế đứng trước những diễn tiến đầy bất ngờ của ngày hôm nay, dưới sự tác động của Sửu ngọ tương hại, bạn sẽ có chút mâu thuẫn, bối rối. Hãy cố gắng để linh hoạt hơn trong cách giải quyết vấn đề, nếu bạn muốn có một ngày cuối tuần dễ chịu, hôm nay con giáp tuổi sửu có thể liên quan đến một cuộc gặp gỡ quan trọng nào đó dưới sự tác động của chính ấn, và từ đó bạn sẽ có những thay đổi trong quan điểm, suy nghĩ. Điều này cũng sẽ tác động đến những chọn lựa của bạn cho một vấn đề hết sức quan trọng nào đó, đặc biệt với bản thân bạn đấy. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện tình hình tài chính hiện tại, có thể đó là một sự hỗ trợ tuy nhỏ nhưng có tác động lớn, bạn nên biết tận dụng cơ hội đang có, bạn nên tìm cách để gia tăng thu nhập khi ai đó đưa ra lời chỉ dẫn phù hợp cho mình, bạn nhé. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi. 3. Tử vi tuổi dần Tam hợp giữ cho con giáp tuổi dần có tinh thần lạc quan, vui vẻ và điều này cũng hỗ trợ để cải thiện chuyện tình cảm hiện tại. Đối phương tuy không nói ra nhưng ngầm suy nghĩ rằng sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực hơn vì bạn, vì gia đình, con cái. Tài chính đóng vai trò hết sức quan trọng ngày hôm nay, dưới sự che chở của thiên tài nên bạn có được số tiền để đảm bảo cho việc bạn thoải mái tham gia các cuộc vui. Thế nhưng bản mệnh vẫn phải lưu ý đừng chỉ tiêu tiền bạc vào những thứ mà bạn không thực sự cần đến. Mộc hỏa tương sinh dự báo hôm nay là một ngày thuận lợi, vui vẻ của bản mệnh bên người thân. Nếu có thể, bạn nên lên kế hoạch cho kỳ nghỉ ngắn ngày để các thành viên có cơ hội tương tác và hiểu nhau nhiều hơn. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ quý nhân phù trợ, Mão, Tuất. 4. Tử vi tuổi Mão Mão ngọ tương phá dự báo những thay đổi sẽ đến với bạn ngày hôm nay, tuy nhiên việc bạn có thích ứng với nó hay không còn tùy thuộc vào chính thái độ, cảm nhận của bạn. Đây chính là cơ hội để bước ra khỏi vùng quen thuộc và làm mới bản thân một chút đấy. Chính tài hỗ trợ để tài lộc của con giáp tuổi mão thêm phần dồi dào khi có ai đó giúp bạn về tiền bạc, dù là khoản nhỏ nhưng cũng đủ để làm bạn vui, bạn cũng nên có sự cân đối cụ thể trước mọi khoản thu chi, nhờ thế bạn sẽ chủ động trong mọi công việc của mình, bớt nhờ tới sự giúp đỡ của người khác. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho cuộc sống của con giáp tuổi mão thêm phần thi vị, bạn có thể tìm được cảm hứng mới sau chuyến đi chơi xa, từ đó thăng hoa hơn trong từng việc bạn tham gia với những ý tưởng sáng tạo. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất. năm Tử vi tuổi thìn, Thiên ấn giúp con giáp tuổi thìn trở nên cơ trí hơn, bạn làm mọi việc được theo kế hoạch và dự tính của bản thân. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quá cứng nhắc nhé, nếu có thể linh hoạt để cân đối theo tình hình thì cũng phải nhanh nhạy thực hiện theo. Thổ hỏa tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh rất nhiều trong việc cải thiện tình hình tài chính hiện tại. Bạn cũng có thể tiết kiệm thêm bằng việc thay vì mua thẻ tập tại phòng tập đắt tiền hãy chạy bộ, đạp xe đạp hoặc đơn giản là lên YouTube và xem các hướng dẫn để tập theo. Theo ngày tốt theo nhị thập bát tú, những việc bản mệnh nên kiêng cữ trong ngày hôm nay bao gồm chôn cất, cưới gà, mở thông đường nước. Giờ tốt trong ngày 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ Dần, Tuất. 6. Tử vi tuổi Tỵ. Nhờ tam hội mà trong quá trình tương tác ngày hôm nay, con giáp tuổi Tỵ sẽ có cơ hội để hiểu rõ hơn về một người nào đó mà thông thường bạn ít tiếp xúc, bạn cũng nhân dịp này để hiểu hơn về chính bản thân mình, từ đó có những hướng đi mới trong tuần tới. Trong khi con giáp tuổi tỵ tràn đầy hứng khởi, năng lượng thì dường như các hoạt động của ngày hôm nay lại không phù hợp cho lắm dưới tác động của thiên quan, khiến bạn có đôi chút cảm thấy thất vọng. Thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh bạn hãy chủ động kiểm soát tình hình. Một gợi ý cho bản mệnh trong ngày chủ nhật này đó là tìm kiếm cho mình những hoạt động thú vị như đọc sách, vẽ tranh, tìm một quán ăn ngon, có thể đem lại thật nhiều niềm vui. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân. 7. Tử vi tuổi ngọ Ngọ ngọ tự hình dự báo đây thực sự là một ngày không dễ dàng gì với con giáp tuổi ngọ, nhất là khi bạn đang có những bận tâm, hồ nghi liên quan đến những mối quan hệ của chính bạn. Đã đến lúc cần phải đối diện với những rắc rối đó một cách trực diện và tìm ra hướng giải quyết sao cho hiệu quả nhất, thay vì né tránh. Chính quan hỗ trợ cho con giáp tuổi ngọ có một ngày thuận lợi, như ý, nếu bản mệnh thực hiện một chuyến đi chơi trong ngày hôm nay thì thật lấy nghĩa, đây là cơ hội bạn được thể hiện khả năng tổ chức và sắp xếp lịch trình của mình đấy. Trong tháng này, vị trí thai thần ở bếp lò hoặc bếp than. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành tu sửa những đồ vật này, tránh làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi. 8. Tử vi tuổi mùi, Tam hội hôm nay chỉ ra rằng, chỉ cần con giáp tuổi ngọ được ở bên những người mà bạn yêu quý thì dù có bận rộn đến mấy bạn cũng cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Bạn muốn dành thật nhiều những điều tuyệt vời cho những người thân yêu trong gia đình, đúng không nào? Là người có trách nhiệm nên dù là ngày cuối tuần với sự che chở của chính ấn thì con giáp tuổi mùi vẫn cố gắng để hoàn thành những công việc còn dang dở. Bạn không muốn bước vào một tuần mới mệt mỏi, uể oải với những trách nhiệm chưa hoàn tất, Hẳn nhiên điều này không khiến cho bạn thích chút nào, nhưng khi đã hoàn thành rồi thì bạn sẽ thấy thật thoải mái và nhẹ nhõm đấy. Và khi làm được điều gì bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn vào chính mình. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, hợi. 9. Tử vi tuổi thân Con giáp tuổi thân đừng vội tỏ ra nóng nảy, cáu kỉnh khi có ai đó bất đồng ý kiến của bạn. Dưới tác động của tỷ kiến bạn thường dễ mất kiểm soát và nói lời khó nghe, Điều này có thể xuất phát từ việc bạn hay chỉ trích, tìm điểm xấu của người khác nữa đấy. Kim hỏa Sung khắc dự báo bản mệnh dễ mất tiền để mua đồ trong ngày này. Khi một món đồ bị hư hỏng, hãy cố gắng sửa chữa nó trước khi quyết định thay cái mới. Đương nhiên bạn nên xem xét việc sửa chữa so với mua mới có lợi nhiều hay không. Ngọ mùi hợp nhật nguyệt mang lại trái tim ấm áp, đồng cảm cho bản mệnh trong vấn đề của người khác. Nhờ đánh giá tình hình đúng mà bạn có thể đưa ra lời khuyên hợp lý để giúp đỡ một người đang trong hoàn cảnh bế tắc. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, thìn. 10. Tử vi tuổi dậu. Một chút cẩn trọng, từ tốn sẽ giúp ích cho con giáp tuổi dậu rất nhiều trong ngày ảnh hưởng của kiếp tài, cho dù ai đó có kêu ca vì sự chậm chạp này của bạn. Nhưng đừng quên rằng tốc độ không phải là tất cả, bởi vì những nguy hiểm, rủi ro có thể làm bạn phiền toái hơn nữa. Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng không tốt đến vận trình tài lộc của bản mệnh, bạn nên tránh hoang phí bằng việc mua hàng theo danh sách, chúng sẽ giúp bạn đảm bảo về chi tiêu và không mất tiền cho những thứ không cần thiết. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 12 âm lịch nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, chấm trích tại vị trí này. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dậu. 11. Tử vi tuổi Tuất, Nhờ có tam hợp mà hôm nay con giáp tuổi tuất tìm được sự đồng cảm với người thương của mình. Một cách cửa mới cũng đang hé mở chào đón người độc thân khi bạn biết thể hiện cảm xúc của mình một cách rõ ràng hơn, biết bật đèn xanh cho người đang thương thầm bạn. Thiên ấn dự báo con giáp tuổi tuất sẽ không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi ngày hôm nay, nhất là những người đang làm việc liên quan tới nghệ thuật. Bạn không có ngày nghỉ đúng nghĩa. Tuy nhiên đó không phải là mối bận tâm lớn nhất vì đối với bạn được làm việc mình yêu thì cuộc sống mới thú vị. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện sức khỏe hiện tại, nếu đã chọn được phương pháp tập luyện với bản thân thì cố gắng duy trì trong thời gian dài bạn nhé. Ngoài ra, chế độ ăn của bạn cũng có thể thay đổi một chút để giảm bớt tinh bột và tăng lượng rau xanh cần thiết. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dậu. 12. Tử vi tuổi hợi, Nhờ có thực thần mà con giáp tuổi hợi của ngày hôm nay rất hào hứng được tương tác với mọi người và chia sẻ với họ các ý tưởng. Đây cũng là ngày để bạn tìm tòi, lắng nghe những chia sẻ của mọi người xung quanh và có thêm những gợi ý hay cho tuần tới đấy. Thủy Hỏa xung khắc dự báo sẽ có người ngăn cản bạn làm việc gì đó. Bạn đừng nổi nóng mà hãy lắng nghe, cân nhắc điểm đúng, điểm sai trong lời họ nói. Ngoài ra, bạn phải tự có quyết định của mình vì chính bạn mới hiểu bản thân mình mà thôi. Theo lịch ngày tốt, ngày 21 tháng 7 năm 2021 là ngày ngày vãng vong. Ngày này là ngày có nhiều bất chắc có thể xảy ra,